thì bình thường thì ờ, chúng em hay giới thiệu đến ờ, với quý anh chị và các bạn về ờ, motor về công suất của các loại máy các nhôm như là motor tròn hay motor vuông hay là những loại motor cải tiến thì ở đây thì công ty Factor Việt Nam hôm nay giới thiệu cũng như là giúp anh em có thể là quan sát rõ hơn từng chi tiết của những cái motor này tương ứng với các dòng sản phẩm thì uh, trên đây là ba cái motor uh, cái motor ở phía uh, bên ngoài cùng uh, bên uh, phải của anh em đây là motor uh, có công suất đó là 1,5 kW là motor tròn uh, thường dùng cho các uh, dòng sản phẩm như là 05 06 và motor ở giữa đây là motor vuông uh, vỏ nhôm và motor bên trái cùng ở bên trong cũng là motor vuông luôn thì uh, hai cái motor này có công suất đó là 3 kW thì tương ứng với là hai đầu máy sẽ là 6 kW trên ờ, ờ, một ờ, dòng sản phẩm máy cắt nhôm đối với những motor đối với những dòng sản phẩm sử dụng motor vuông thì đương nhiên là motor vuông thì có thể là sẽ có nhiều loại quan trọng là cái nó có đủ là 3 kW trên mỗi motor hay không chứ không phải là bất kỳ motor vuông nào cũng sẽ là 3 kW anh em khi đi mua máy thì hãy chú ý kỹ về những cái đặc tính cũng như là những cái công năng của những cái dòng sản phẩm này và đây là những ờ, sản phẩm motor chính hãng cao cấp của công ty Factor Đây hoàn toàn là hàng nhập khẩu hết ờ, Không có bất kỳ ờ, hàng trong nước hay là những cái hàng nhái, hàng kém chất lượng Về sản phẩm của công ty Factor là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy sản xuất Và motor này thì được sử dụng theo công nghệ của châu Âu được làm hoàn toàn bằng motor vuông thì sẽ được làm hoàn toàn bằng vỏ nhôm thì nó sẽ giúp uh, việc đó là uh, tản nhiệt tốt hơn và lõi của ờ, ba cái loại motor này đều là lõi đồng hoàn toàn 100% đảm bảo cho anh em sử dụng về lâu về dài ổn định và đây là thông số kỹ thuật đây là một cái ờ, motor tròn đây là ờ, motor 2,2 kW thì dòng này thường dùng cho các dòng máy 08S trên thị trường à, dòng à, motor mà 1,5 kW giống như lúc nãy em giới thiệu cho anh em ấy thì nó cũng sẽ tương tự như thế này công suất của nó chỉ 1,5 kW thôi thì thường dùng cho những dòng sản phẩm là từ 06 trở xuống đây là motor tròn 2,2 kW thường dùng cho các dòng à, máy là 08 đây là tốc độ vòng tua của nó là 2.840 vòng à, trên một phút trọng lượng của nó rơi vào khoảng 14 tấn 14 kg model của năm 2020 anh em nhé. Và kế bên đây là motor tròn Thì con motor tròn này hiện tại đang là uh, thương hiệu uh, và là motor được sử dụng cho dòng sản phẩm Factor 88 Tại công ty uh, xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Anh em có thể xem đây là motor này là sử dụng uh, motor nguồn điện đó là 380V Đó là motor 3 pha Và sử dụng uh, công suất đó là 3kW trên một motor Và cái motor cuối cùng ở bên đây Đây là motor được uh, sử dụng cho các dòng sản phẩm như là Factor 90, Factor 99 Và công suất motor của nó cũng là 3kW luôn à, và sử dụng dòng điện 3 pha. Tuy nhiên thì à, à, những dòng sản phẩm của công ty Factor à, đều có sẵn phiên bản điện 1 pha và phiên bản điện 3 pha. Tuy nhiên ở đây thì em chỉ à, trưng bày những cái à, motor dành cho phiên bản điện à, 3 pha thôi. À, còn nếu như anh em nào muốn sử dụng điện một pha thì bên công ty Factor bên em vẫn cung cấp đầy đủ cho mình nên à, khi à, chúng ta mua máy thì chúng ta không cần phải à, phân vân trong việc đó là lựa chọn à, sử dụng không biết là máy của công ty Factor có dùng được cho điện một pha không hay là có dùng được cho điện ba pha hay không anh em nhé Và đây là tổng kho của công ty Factor Việt Nam anh em nào à, muốn được à, trực tiếp à, tham khảo các dòng máy sản xuất cửa nhôm thì có thể đến một trong hai tổng kho ở tại chi nhánh đó là bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc là có thể đến ở gần khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp tham quan xem máy cũng như là anh em nào muốn biết rõ hơn về từng cái chi tiết ở bên trong máy thì có thể là ừ, ừ, đến kho để mà xem để mà vận hành máy hoặc là anh em có thể là liên lạc trực tiếp cho số điện thoại phía bên trên màn hình 0787 291 188 số điện thoại của em like để được ờ, trực tiếp ờ, thông tin thêm về các dòng sản phẩm cũng như là tư vấn và báo giá để giúp anh em có thể là lựa chọn được cho mình những cái dòng ờ, sản phẩm phù hợp nhất về à, xưởng của mình để mình có thể là làm việc thuận lợi nhất và đỡ tốn chi phí nhất Cảm ơn anh em đã luôn theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.